Hello anh em nhé Chào mừng anh em đến với ca bóng đá cũng như là bào cỏ nhà cái à, Cũng rất lâu rồi mình không lên cho anh em uh, uh, trận nào ở trên bào cỏ nhà cái cả Từ uh, cái trận cuối cùng đó là trận đấu giữa Olympic Lyon và uh, Nai Đấy Thì hôm nay vào đến vòng trong rồi mình sẽ lên cho anh em luôn cả hai trận đấu ở trên hai kênh nhá Anh em nào và ngày hôm nay thì mình cũng có lên cho anh em trận đấu giữa Hà Lan và Mỹ này Cũng như là vào dạng sáng ngày mai trận đấu giữa Argentina và Úc Thì anh em nào mà chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết chọn đội nào để có thể đầu tư trong hai trận đấu này thì anh em có thể xem lại cái video của mình và tất nhiên rồi ngoài những uh, World Cup ra thì các giải đấu khác vẫn đang diễn ra bình thường mà uh, tổng kết một chút về ngày hôm qua đã ngày hôm qua thì buổi chiều thì có cái giải đó là giao hữu uh, các trận giao hữu câu lạc bộ thì mình chỉ đẩy cho anh em mỗi trận đấu rồi đó là uh, ờ, Frankfurt và Sandersen với cái mã kèo đó là uh, ờ, Frankfurt chấp 0.75 khi mà Frankfurt uh, dẫn với tỷ số là 2-0 và chung cuộc là tỷ số là 5-1 thì anh em chúng ta cũng đã bú được cái kèo uh, Frankfurt chấp 0.75 lý do vì sao mà mình chọn Frankfurt vì uh, Frankfurt là đội bóng ít có các cầu thủ được đi đá World Cup Đấy, anh em nào mà chơi bóng cỏ nhiều thì anh em nên chú ý nhá chơi những trận đấu ờ, giao hữu câu lạc bộ thì anh em nên chú ý là chọn những uh, cái trận đấu cũng như là những đội bóng mà có ít cầu thủ đi tham dự World Cup thì nó sẽ uh, uh, tăng tỷ lệ thắng của anh em hơn giống như là Việt Nam uh, vào ngày 30 tháng 11 trước thì có thắng Borussia Dortmund với tỷ số 2-1 đấy thì trận đấu đấy mình cũng cho anh em đó là đi Việt Nam được chấp 1.5 được chấp 1.5 anh em nhá đấy chỉ mỗi má kèo đấy thôi thì anh em chúng ta cũng bú rồi và má kèo xỉu nữa hình như trận đấu đấy mình có đẩy cho anh em xỉu 4 cũng như là xỉu 4.5 nữa và ngày hôm qua uh, hai lượt trận vào lúc 10 giờ trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha cũng như là Ghana và Uruguay mình có đẩy cho anh em đó là Hàn Quốc uh, được chấp 0.25 cũng như là xỉu 3.5 khi mà tỷ số là một đều thì anh em chúng ta cũng bú hai cái mã kèo này full anh em nhé khi mà Hàn Quốc chiến thắng với Bồ Đào Nha với tỷ số là 2-1 và tiếp đến đó là Ghana và Uruguay Mình có đẩy cho anh em đó là Kèo dưới cũng như là cái tài Ghana 0.5 cũng như là tài 3.75 à, Thì anh em chúng ta chỉ bú được à, một mã kèo à, chấp 0.5 thôi Thì trận đấu này anh em chúng ta hòa kèo Tuy nhiên thì ở trận đấu Hàn Quốc và Bồ Đào Nha Thì anh em chúng ta bú full hai mã kèo anh em Đó đó là những trận đấu vào lúc 10 giờ Anh em chúng ta cũng đã có lợi nhuận rồi Tiếp đến là những trận đấu vào lúc 2 giờ Thụy Sĩ và Serbia Mình cho anh em đi Thụy Sĩ đồng banh Thì à, Thụy Sĩ thắng à, Serbia với tỷ số là 3-2 Thì anh em chúng ta cũng bú luôn cái mã kèo à, đồng banh này Và tiếp đến là Cameroon và Brazil Mình cho anh em đi đó là Cameroon được chấp 1.5 cũng như là xỉu 2.75 Thì anh em bú luôn khi mà Cameroon chiến thắng Brazil với tỷ số là 1-0 anh em nhé, Chiến thắng với tỷ số 1-0 và ngay buổi chiều ngày hôm nay nữa Thì mình có đẩy cho anh em một số những trận bóng cỏ à, Chúng ta đã bú ba ba mã kèo ở trong ba trận đấu mình lên cho anh em rồi Đây Ở giải hạng nhất Trung Quốc anh em nhé à, ờ, Cút San Đang thắng 1-0 uh, ờ, Sichuan này à, Kèo 0.5 chúng ta bú rồi Tiếp đến là xỉu 2.75 thì chúng ta bú luôn Khi mà tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 Và tiếp đến đó là trận đấu giữa uh, Sai Jajang và Sanji thì à, anh em chúng ta bú luôn cái tài 2.25 khi mà tỷ số hiện tại đã là ba đều. Đấy, 6 bàn thắng rồi và bây giờ chỉ còn đợi trận đấu mà Wang Si cũng như là uh, à, Benjing cái kèo mình cho đi đó là hôm 0.5 thì hiện tại là chưa có bàn thắng anh em. Chúng ta còn đợi một bàn thắng nữa của đội chủ nhà để anh em chúng ta có thể bú full cả ba trận đấu này. Đấy, trước khi ờ, vào những cái trận đấu World Cup buổi tối ngày hôm nay thì anh em chúng ta ở trong nhóm cũng đã có lợi nhuận rồi anh em nhá. Thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm. Ít nhất thì anh em chúng ta cũng đã bú 3 mã kèo trên tổng số 4 mã mà mình có cho anh em chơi ở bóng cỏ. Và tiếp theo đây mình sẽ làm cho anh em tiếp những trận đấu vào ờ, ngày 1 ờ, à, buổi tối ngày mai, ngày mùng 4 tháng 12 anh em. Đây, mình sẽ làm cho anh em trận đấu giữa Pháp và Ba Lan. Pháp và Ba Lan anh em nhá Nào điểm qua một chút à, Kèo này thì chắc là anh em chúng ta không cần phải nói nhiều Mình nót trước sau đấy mình sẽ nhận định sau này Đó là uh, Pháp 1.5 Hiệp 1 cũng như là tài hiệp 1 Đây Sức mạnh của Pháp thì anh em chúng ta không cần phải nói nhiều rồi Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng phải xem một chút uh, Rằng là Pháp họ có muốn đánh phủ đầu Ba Lan ngay hay không à, Thật sự mà nói thì Ba Lan vượt qua vòng bảng thật sự là không thuyết phục Đúng không? Anh em có đồng ý với mình là Baran không xứng đáng vào cái vòng loại hơn là Mexico. Mexico trận đấu cuối cùng họ đã thi đấu rất là nảy lửa cũng như là uh, thi đấu hết sức 200% ờ, sức lực của mình. Tuy nhiên thì uh, Ba Lan mới là đội bóng mỉm cười cuối cùng khi mà mặc dù trận cuối cùng Ba Lan thua Argentina với tỷ số là 2-0. Tuy nhiên thì Ba Lan vẫn là vào vòng trong và với với tình trạng như hiện tại thì mình nghĩ rằng là một trận thua tiếp theo trước Pháp là cái điều hiển nhiên thôi Tuy nhiên rằng mình đang thấy rằng kèo chấp 1.5 khá là cao Anh em có thể đợi khi nào vào trận à, kèo xuống 1 đi hoặc là 1.25 thì anh em đi vào sẽ an toàn hơn so với việc là anh em bây giờ đi 1.5 anh em nhé Đó còn đây sẽ là ba cái mã kèo mình gợi ý cho anh em để anh em đi từ đầu trận còn anh em nào